thơm không nổ đâu thề rút ra thơm lắm không nổ thực sự đây là một trong những mùi hương mà với cái cảm nhận của mình cách đây khoảng tầm mình nhớ không rõ tầm 7 đến 8 năm so với bây giờ nó vẫn như vậy đây vẫn là một cái mùi hương nó có cảm xúc rất đặc biệt với mình có thể kể qua một chút đây là mùi thứ ba mà mình mua sau khi mình được tiếp cận với nước hoa và spy bomb được gặp gỡ với mình vào một ngày tháng 9 trời xe xe lạnh và cái cảm nhận khi mà mùi hương nó vừa mới xịt ra thì cái cảm nhận đấy với cảm nhận bây giờ khi mà ngửi trên vòi mình mới xịt ở tay đây nó vẫn như nhau mùi nó quá quá quá ngon quá xuất sắc <sighs> nếu như mà bạn là một người nam tính mà bạn không có mùi hương này thì thực sự đó là một cái sự thiếu sót và ngày hôm nay thì xin phép được chia sẻ cảm nhận của mình về hai cái phiên bản các bạn dễ dàng tìm kiếm ở trên thị trường đó là Bomb phiên bản uh, Original và phiên bản này là phiên bản Extreme và chúng ta cùng nhau xem xem hai phiên bản này có gì đặc biệt và lựa chọn dùng ở cái phong cách và cái thời điểm như thế nào cho nó hợp lý nhé. Đầu tiên thì chúng ta nói qua một chút về cái phần thiết kế của em nó Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy đây là một cái thiết kế hình lựu đạn Trông rất là bắt mắt à, Các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy Và nó hoàn toàn trong suốt các bạn có thể nhìn thấy Ở cái phần giữa thân chai của nước hoa này thì họ in những cái thông tin rất cơ bản Đó là spy bomb, Victor Rope Và đây là phiên bản original, bản đầu tiên Nên nó sẽ không có những thông tin gì Ngoài ra thì cái bản Extreme ở đây các bạn cũng có thể xem đó là nó có cái phần làm đen hơn nhưng cái phần đen này các bạn đưa lên ánh sáng như này nhá Đấy, các bạn vẫn nhìn được cái lượng dui ở trong và cái phần thân chai đã được đánh một cái lớp vàng bóng và ở cái phần dưới ngoài chữ spy bomb ra các bạn thể nhìn thấy nó có chữ extreme rồi đó đó là một cái điều phân biệt ngoài ra có một cái điểm mà mình rất rất rất ấn tượng ở cái thiết kế của spy bomb đó chính là cái phần nắp chốt như thế này đây các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy cái nắp chốt của nó và có hai chữ VR đó là viết tắt của biểu tượng uh, của thương hiệu Victor Enrop và cái nắp chốt này nó có một cái điểm rất là hay ho đó là khi mà các bạn đưa vào cái chốt này nó làm cái chốt có thể gọi là các bạn nó kiểu co đàn hồi được đó các bạn đưa vào nó sẽ ăn chắc vào chai nước hoa luôn đúng như một cái chốt lựu đạn và cái này mình thấy rằng có một nhà cũng làm đó là nhà Montel nhưng mà cái chốt của nó thực sự là rất là phèn nhiều khi mà các bạn mua những cái chai gốc mà họ đã chiết rồi thì đôi khi chúng giật cái chốt ra và nó sẽ bay cả cái phần gọi là nắp ra đấy là một cái điểm mình không thích nhưng mà với spy bomb này mình đánh giá cái riêng cái concept làm mùi và cái độ chỉ chu của cái thiết kế thôi nó đã rất rất rất khác bỏ so với những cái thương hiệu khác rồi còn đánh giá về phần vòi xịt thì các bạn có thể nhìn đánh giá ở đây cái phần vòi xịt của em nó này. đó phun xương rất là ổn ấn không cần phải một lực quá mạnh nhưng mà nó vẫn ra được đều và đấy là cái lượng nước hoa ra để ở mức trên trung bình một tí nhưng mà tí nữa mình sẽ nói về cái phần mùi nha các bạn sẽ hiểu là tại sao họ làm cái lượng phun ra nó nhiều như vậy để nó thể hiện hết được cái ờ, concept về mùi hương của em này từ video này trở đi mình sẽ cố gắng truyền tải ngoài cái việc về mùi hương mở cả đoạn đầu thì mình sẽ nói một chút về cái năm và những cái perfumer làm ra những cái mùi hương này để cho các bạn nếu như các bạn thích cái hơi hướng làm mùi hương đó thì các bạn có thể follow theo perfumer làm mùi để biết đâu các bạn sẽ uh, có một cái gu có một cái bộ sưu tập theo perfumer tại vì mình thời gian gần đây mình có nghe rất nhiều người bảo là tôn trọng bản quyền nhưng mà khi mà người ta review người ta chia sẻ người ta lại không nói gì đến người sáng tạo mùi hương cả nên là từ bây giờ mình sẽ cố gắng truyền tải thêm về cái việc là sáng tạo mùi hương và một chút về quá trình của những perfumer làm ra những cái mùi hương đó họ đã từng làm ở đâu bờ la bờ lô các kiểu để các bạn có thể theo dõi xem và đây cũng là một cái mà mình sẽ cố gắng chỉnh chu hơn để mình có thể tìm kiếm nhiều nguồn thông tin chính thống hơn để cho các bạn tìm hiểu thêm về perfumer về những cái sản phẩm mà họ đã thành công Đầu tiên thì chúng ta có phiên bản Victor Rope Spy Bomb, phiên bản original Và cái phiên bản này thì nó được ra mắt vào năm 2012 Và nó nhờ sự thành công của con Flower Bomb Có nghĩa là nó đã có cái phiên bản lựu đạn cho nữ rồi Và mùi hương đấy thành công nên họ ra cái phiên bản lựu đạn cho nam Và cái tên ở đây đó là một quả bom gia vị Và cái chai nước hoa này thì được làm mùi bởi ông ờ, Olivia Pope à ừ, để mình không biết đọc như thế nào thì mình sẽ để cái tên ở dưới ông Olivier Pop này thì ông ý là perfumer hiện tại cho nhà Chanel và ông cũng đã có khá là nhiều những cái mùi hương nổi tiếng thí dụ như kiểu uh, là con uh, boy và con lô mà một vài con nữa thì các bạn có thể search Olivier Pop và ông này cũng có một người đó gọi là bố của ông ý cũng là một trong những perfumer rất là nổi tiếng đó là Jacques Post thì uh, ông làm một perfumer cho nhà Chanel rất là lâu đời và các bạn có thể xem một chút về cái phần lịch sử của nhà này thì mình sẽ vào edit để cho các bạn xem qua về uh, hình ảnh của hai perfumer rất nổi tiếng này và sau khi cái phiên bản Spybomb Original gốc được ra mắt thì chúng ta thấy rằng họ sẽ tận dụng cái việc là thành công của em này để cho ra những cái phiên bản sau thì ở đây chúng ta có một cái phiên bản cũng khá là quen thuộc ở Việt Nam đó chính là phiên bản Extreme và cái phiên bản này thì nó lại không phải do Olivier Pope làm mùi đấy là một cái điều rất rất rất đặc biệt đúng không thường chúng ta thấy rằng những cái phiên bản flanker thì sẽ do một ông phụ trách ông làm từ mùi gốc cho đến những cái phiên bản sau nhưng điều này không xảy ra ở Spyball và perfumer đứng đằng sau mùi hương này đó chính là các lốt Benem và John Christopher Heron thì ông ờ, Christopher Heron này ngày xưa ấy thì chúng ta không biết biết nhiều về ông ý nhưng nếu như bạn nào mà có từng ờ, follow những cái câu chuyện về nhà nước hoa Quid Aventus thì các bạn sẽ thấy một điều rằng đây là người làm ra mùi hương của Quid Aventus trước đây thì Quid Aventus chỉ có duy nhất một perfumer làm mùi nhưng mà sau này khi mà Fragrantica cập nhật cũng như là có nhiều cái bài viết trên những cái blog ở nước ngoài nói về ai thực sự là người làm ra mùi của Quid Aventus thì uh, ông Jean-Christophe ờ, Heron này ông ấy đã là người được thêm vào cái phần sáng tạo mùi hương của chai nước hoa Quid Aventus và ông cũng góp phần tạo nên mùi hương của chai Victor Rose Spy Bomb phiên bản Extreme. Ngoài ra thì ông có ý cả hai perfumer này hiện tại thì đang làm cho uh, à, EFF một cái công ty hương liệu rất là nổi tiếng ở trên thế giới. Các bạn cũng có thể xem thêm về công ty EFF này uh, search ở trên ờ, nền tảng Google là nó sẽ ra đầy đủ chi tiết cho các bạn luôn và cái ông các lốt ở bên em này thì ông có làm mùi của Chloe những cái mùi của FM những cái mùi của Dunhill ngoài ra thì ông John Christophe Heron thì là mùi của Quid Aventus và những cái mùi của Azaro đó đều là những cái thương hiệu rất rất rất nổi tiếng đấy là một cái điều mà mình nghĩ là mình cũng có trách nhiệm phải thêm vào cho các bạn rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến phần mùi hương của em nó xem rằng hai phiên bản này nó có khác nhau nhiều không và mùi hương của em nó thì chúng ta sẽ hình dung ra một cái hình ảnh như thế nào đầu tiên đó là Spy Bomb gốc rút chốt tận hưởng mùi hương của em nó thì khi các bạn xịt cái mùi hương của Spy Bomb này ra các bạn sẽ nhận thấy một cái tông mùi gia vị cay nồng ngay ngay lập tức đây đưa lên thôi một cái mùi gia vị cay nồng nhưng các bạn nhận thấy rằng một cái nét rất tươi và có phần chua của chanh xuất hiện nó làm cho cái nét cay nồng của gia vị không quá là ồ ạt và dù bạn có là một người dùng nước hoa mới thì bạn vẫn sẽ không bị sốc khi mà bạn ngửi em nó tại vì về cơ bản những cái tông mùi cam chanh, citrus và tiêu khi mà được kết hợp với nhau mà gọi là không kiềm chế khéo léo thì cái nét tiêu, cái nét spicy nó sẽ lấn át hết và các bạn sẽ ngửi bị rội ngay ban đầu nhưng với Spy Bomb này thì các bạn sẽ không bị cái cảm giác đó họ điều chỉnh chanh ở đây là nó cái nét tươi và chua nó hãm lại và cân bằng ngay từ lúc đầu nên là cái ngày mà mình được thử em này rất là lâu rồi từ bảy tám năm rồi thì mình cũng không hề bị sốc và đặc biệt là mình thử vào một ngày trời xe xe lạnh tầm tháng 9 nữa nên là mùi mình mùi hương này nó vẫn là dễ chịu và vô cùng nam tính ngay nhìn cái thiết kế thôi là đã thấy thế rồi và nếu như các bạn ngửi kỹ ở cái phần đầu nữa thì các bạn nhận thấy là một cái mùi kiểu hơi kiểu hăng hăng một chút đến từ kiểu hơi hơi kiểu thuốc lá khô thuốc lá tươi mà người ta đang vò ra xong rồi người ta sẽ quấn vào những cái điếu vậy thì ở cái phần đầu các bạn sẽ nhận thấy đấy và khoảng tầm 15 cho đến 20 phút ở trên da thì cái nét chua của shiso tươi nó sẽ dịu bớt xuống lúc này chúng ta sẽ thấy là gia vị làm chủ đạo cái nét tiêu cay nồng rồi kết hợp cùng với mùi thuốc lá thơm lựng kết hợp cùng với nhau thuốc lá ở đây nó cũng không phải là kiểu sặc khói mà chỉ đơn giản là cái nét xanh mùi đặc trưng của thuốc lá kết hợp cùng với cái nét cay nồng của gia vị nó tạo nên một cái mùi hương rất rất rất nam tính về sau thì mùi hương sẽ có xuống một cái bay hơi ngọt nhẹ nhưng mà với cá nhân mình thì mình thấy rằng là nó không quá khác biệt so với khoảng tầm nửa tiếng cho đến tầm một tiếng sau khi xịt là mùi hương nó chỉ nhẹ dần nhẹ dần ở trên da thôi à, nếu mà nói rằng spy bomb là một cái mùi có biến chuyển nhiều không thì mình nghĩ rằng là không cái ngoài phần tốt nốt sau khi bay đi cái đốc hương cam chanh thì gần như là nó không biến chuyển và nó giữ được cái phong độ mãi mãi như vậy nên là bạn chỉ cần xịt cái mùi hương này thử trung tâm thương mại một lần ở ngay khoảng tầm một tiếng sau khi xịt bạn thích nó thì bạn hoàn toàn có thể mua nó không biến chuyển quá nhiều phải nói là đây là một mùi thực sự nam tính đây là chỗ bên này tôi đã xịt khoảng tầm uh, hơn một tiếng trước và nó không quá khác nhau đâu vẫn yêu quá tuyệt vời một cái mùi thuốc lá cực kỳ nam tính Burberry London chúng ta đã từng thử qua một cái mùi thuốc lá khô hơi giả dặn nhưng mà đây kết hợp cùng với gia vị nó kéo lại và làm cho cái mùi hương có phần bụi bặm hơn còn ở đây thì là phiên bản Spybomb Extreme cái phiên bản này có gì đặc biệt ờ, chúng ta nhìn thấy cái bảng thành phần nó cũng thay đổi đi rất nhiều gần như những cái nét tiêu nó sẽ giảm bớt đi và chúng ta thấy có xuất hiện vanilla nhiều hơn nên cái mùi hương này khi mà chúng ta vừa mới xịt ra thì với cá nhân mình cảm nhận mà mình đã sai by sai hai cái mùi hương này trong một cái khoảng thời gian trước khi quay video khá là dài và mình nhận thấy rằng đây là một cái mùi hương các bạn xịt ra phát các bạn cảm thấy dội ngay nghĩa là các bạn nếu mà xịt ra một phát mà các bạn để khoảng tầm hai ba phút các bạn ngửi lên thì cái mùi hương này nó sẽ khiến cho các bạn muốn đưa cái tay ra xa hơn và các bạn không muốn ngửi nó ngay ban đầu mặc dù nó có vanilla đấy nhưng gần như rằng vanilla nó chỉ là cái điểm xuất hiện về sau còn cái mùi hương nó làm đầy hơn dày hơn tối hơn không có cái nét kiểu dễ chịu cân bằng như là ở cái phiên bản Spy Bomb gốc này và ngoài ra thì mình còn ngửi thấy một chút kiểu hơi bột nhẹ phấn nhẹ xuất hiện từ kiểu mình nghĩ là có lẽ từ lavender xuất hiện vào đây để nó điểm xuyến thêm cái nét thuốc lá và với mình ấy, thì Spy Bomb phiên bản Extreme nó có một cái tốc nốt không được thiện cảm cho lắm là nếu như mà bạn mua Spybomb Extreme để bạn dành cho người mới thì mình nghĩ bạn nên cân nhắc kỹ hoặc là bạn dành nhiều thời gian cho nó về sau em này trên da thì thực sự là nó xuống một cái bay mùi ngọt ngào ngọt theo cái hướng kiểu vanilla nhưng mà có lâm dân một chút tiêu cay nó không đơn thuần như là những cái con ngọt ở trên thị trường như là Dust của The Good Collection hay là những cái mùi như là của Jean-Paul Gaultier, Ultramil, kể cả Le Male Le Parfum mặc dù cũng chung những cái nét quế nhưng mà nhưng ở những cái phiên bản của nhà trong Paul Gaultier thì họ sẽ cố gắng giảm cái nét tiêu đấy xuống để nó có một cái khía cạnh nam tính thôi là đủ nhưng ở cái phiên bản này họ vẫn sẽ cố gắng giữ được cái chữ spy bomb gia vị nhưng với mình cái phiên bản này là đây là một cái thanh sô cô la được dắt một tí tiêu lên ở trên thôi còn với đây đây mới là một quả bom gia vị chính gốc nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì về sau Spy Bomb Extreme nó vẫn nịnh mũi hơn rất nhiều và cái vani ở đây đặc biệt là, là trên da mình ấy, cái hơi hướng vani ở cái phiên bản Extreme ấy, thì nó có cái hơi hướng kiểu hơi nặng bệt và dính ở trên da nó tạo nên một cái mùi mà có lẽ nó sẽ sưởi ấm được cho những ngày mùa đông siêu siêu lạnh và nếu như bạn hỏi mình một câu rằng với hai cái sự khác biệt như vậy thì nó có sự khác biệt nào về cái thời điểm khuyên dùng và cái độ bám tỏa hay không thì cái yếu tố đầu tiên mình xét đó là về cái thời điểm mà các bạn dùng với mình cái phiên bản gốc này chúng ta hoàn toàn có thể xịt đi làm văn phòng tại vì đi làm văn phòng bạn phải ngửi mùi hương của bạn thường xuyên nên là nếu như bạn dùng những cái mùi ngọt thì các bạn sẽ bị nhanh chán nhanh ngấy mình luôn nói với các bạn rồi các bạn mùi ngọt chỉ để đi gây ấn tượng ban đầu thôi đặc biệt là ngọt bám vào tốt nữa còn với những cái mùi như kiểu gỗ như kiểu gia vị cay và những cái mùi nó hấp dẫn hơn da thuộc các thứ thì bạn có thể mặc nó thường xuyên và các bạn sẽ thấy rằng là mùi hương nó cũng có cái nhiều khía cạnh nhiều góc nhìn hơn nên là với spray bomb phiên bản này bạn có thể xịt vào đi làm văn phòng mùa những cái ngày mùa mát còn với những ngày mà chuyển rời như kiểu trời đang nồm ở Hà Nội này rồi những cái ngày xuân sang hè rồi từ hè sang thu các bạn hoàn toàn có thể mặc được em nó nó cũng có thể cơ động như con TRMS phiên bản EDT phiên bản EDP và phiên bản Parfum vậy đó với mình thì spy bomb này nó khá là đa dụng ngoại trừ mùa hè quá nắng nóng thôi còn phiên bản extreme thì nó sẽ có cái xu hướng là target vào tập trung chi tiết vào là mùa đông và sẽ là những cái ngày thời tiết lạnh nếu như các bạn mặc cái mùi hương này vào những ngày trời kiểu mát mát thì các bạn sẽ không nhận thấy nó lên quá rõ rệt đâu nhưng với những ngày mà trời lạnh hẳn các bạn xịt em nó vào những cái uh, cái khăn hay là những cái áo ấy thì các bạn sẽ thấy rằng mùi hương này nó có một cái độ tỏa và lưu và mùi hương nó rất là nồng nàn nó thể hiện được toàn bộ những cái nét ngọt ngào cay nồng của một cái mùi hương ngọt vanilla cùng với spicy đấy là một cái điều rất hay ở spybomb Bomb Extreme mà mình đã từng trải nghiệm qua tại vì sau khi mà mình được thử em này cách đây khoảng tầm 7 năm mình đã mua Extreme thử như là một lọ chiết thôi và mình thấy một điều rằng em này vào mùa đông lạnh nó phát huy tác dụng rất rất tốt và kết hợp cùng với cái nét ngọt của vanilla nhiều nữa nên Spy Bomb phiên bản Extreme này nó sẽ phù hợp cho các bạn đi chơi vào những cái ngày uh, trời lạnh này đi hẹn hò rất là hợp lý vừa có một cái vai ngọt ngào vừa có một cái vai nam tính thì đây là một trong những cái mùi hương như vậy chắc chắn luôn và nói qua về độ bán tỏa thì spy bomb phiên bản ờ, gốc original này lưu được trên da mình khoảng tầm 6 đến 7 tiếng còn với phiên bản extreme này nó sẽ lưu tốt ở trên da tầm 7 đến 8 tiếng thậm chí rằng hơn và cái độ tỏa hương của hai mùi hương này thì nó có một vài điều đặc biệt đó là với cái phiên bản gốc thì các bạn thấy là mùi hương ban đầu tỏa khá tốt nhưng về sau thì khoảng tầm 1 đến 2 tiếng thôi thì nó trở thành một cái mùi nhẹ nhàng hơn và tầm khoảng tầm nửa cánh tay còn với phiên bản Extreme này thì cái top nốt của nó lại không tỏa tốt nhưng từ khi Vanilla xuất hiện thì mùi hương nó lại bung lụa hơn và nó tỏa tầm hơn nửa cánh tay đến một cánh tay đấy là cái điều đặc biệt ở hai này nếu như các bạn lăn tăn về độ bám tỏa tiếp tới thì nó sẽ là một cái gọi là mẫu tuyết người đàn ông như thế nào cho hợp lý với hai mùi hương này Spy Bomb bụi bặm có lẽ nếu như bạn hình dung thì bạn có thể xem cái ờ, video của Tere de một người đàn ông ờ, nam tính với một cái mái tóc dài hơi bụi bặm một tí xong rồi uh, mặc những cái áo phông basic cơ bản đi một chiếc quần à mặc một chiếc quần jean rồi áo một cái khoác da hoặc là kể cả một cái khoác da lộn thôi nó chỉ cần bụi bặm nam tính tại vì với mình đây là một cái mùi hương vô cùng nam tính rất rất rất rất nam tính luôn bạn đang tìm một cái mùi hương nam tính thì hãy cứ đến với tiêu với gia vị nó sẽ là nam tính và đây là một cái mùi mình ngửi cũng có phần hơi kiểu hoang dã nữa nó hơi kiểu lông lá nữa đó thì các bạn hoàn toàn có thể tìm đến Spyball và đây như kiểu là một chàng trai đứng ở cái uh, kiểu của một cái ngoài quán bar xong rồi hút một điếu thuốc xong rồi tóc dài dài xong rồi cứ trầm tư ấy thì đây là một anh chàng như vậy ít nói lạnh lùng đủ thế là đủ miêu tả về spy bomb phiên bản original còn với phiên bản extreme thì uh, bạn cứ hình dung anh chàng vừa rồi hút xong giải quyết mọi vấn đề đi vào quán và bắt đầu trở nên tìm kiếm xăm mồi nhiều hơn tại vì anh ta tự tin về cái phong thái của anh ấy mùi hương này thì uh, có lẽ sẽ là một cái hình ảnh của người đàn ông điệu đà hơn so với phiên bản gốc mà mình vừa mới nói anh chàng ở đây thì cụ thể là quần jean nhưng mà trải chuốt hơn bóng lộn hơn chứ không có phần kiểu lông lá hoang dã như anh này anh này thì cảm giác là người nó cũng trẻ trung hơn so với cái phiên bản kia là anh chàng này kiểu lúc nào trong tay cũng điếu thuốc cháy đỏ xong rồi đi kiểu lát mắt đà đưa mấy cô thì các bạn hoàn toàn có thể thử xem Spyball và nếu như mà để mình đánh giá thì ở trong những cái phân khúc những chai nước hoa có tông mùi thuốc lá nam tính thực sự bỏ qua spy bomb là các bạn đang bỏ qua một cái gì đấy nó khá là lãng phí mặc dù nó ra mắt rất lâu rồi nhưng nó vẫn xứng đáng được thử và tin mình đi mình đến tận bây giờ có rất nhiều khoảng tầm bốn năm trăm chai nước hoa ở đây nhưng spy bomb đối với mình nó vẫn là một cái gì đó nó đứng ở một cái vị thế mà chúng ta rất khó để có thể thay đổi được nên là nếu như bạn thích và bạn thấy rằng là thiết kế nó ngầu và vô tình bạn cũng có một cái phong cách như mình vừa miêu tả các bạn hoàn toàn có thể thử em nó giá nó cũng chả phải quá đắt mà nhận xét về tất tần tật nhé từ cái concept làm mùi cho đến cái phần thiết kế nó quá hợp kể cả cái phần tên mùi hương quá hợp lý luôn đặc biệt là phiên bản này nếu như bỏ qua phiên bản này nó thực sự là một cái sự thiếu sót và nếu như bạn cũng đã xài qua em nó rồi thì đừng ngại ngần cái việc chia sẻ cảm nhận ở phía dưới đừng quên được like share và ấn chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bye